<coughs> Hello, hello, hello, hello. Xin chào tất cả anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu anh chị em nào đang có mặt thì chúng ta có thể comment vào phần ô chat bên dưới, tương tác ở phần ô chat bên dưới để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bản tin buổi sáng nhịp là buổi sáng Vậy trong bản tin buổi sáng nhịp tập buổi sáng sáng nay có những điều gì ạ? Vậy thị trường chúng ta đang trong quá trình sideways đang quá trình tích lũy đi ngang, cơ hội và thử thách với chúng ta, cơ hội và rủi ro. Thực ra cơ hội và rủi ro lúc nào nó cũng đi kèm với nhau. Có một số anh chị em thì bảo rủi ro, có một số anh chị em thì bảo cơ hội. Vậy cơ hội là gì, rủi ro là gì? Có lẽ là trong bất cứ cái gì chúng ta cứ bảo là chúng ta không muốn rủi ro nhưng thực tế là tất cả những người mà không muốn rủi ro thì đều là những người đã bị rủi ro rất là lớn hello anh chị em ai có mặt thì chúng ta có thể comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau à, xin chào bạn Phan Quốc xin chào bạn à, Vũ Nghi xin chào Mạnh Tiến à, xin chào bạn à, Vũ Toàn xin chào Tấn Lợi xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối à, sáng ngày hôm nay xin chào bạn à, Đinh Đức Thọ Xin chào tất cả anh chị em. Anh chị em đang có mặt thì chúng ta có thể comment đúng Comment để chúng ta bắt đầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi kết à, trước trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay thì nếu các bạn nào thấy rằng là cái chương trình này thực sự có thể giúp cho nhiều người thì có thể có, chia sẻ cái livestream này, chia sẻ cái video này cho nhiều người khác bởi vì khi mà chúng ta giúp những người khác thành công thì đây là một cái quy luật là giúp chúng ta thành công ở trong một cái à, tác phẩm đó là năm nặng kim cương của thầy Makarov thì ông có nói rằng là nếu chúng ta giúp người khác thành công thì đây chính là cách để chúng ta thành công vậy nếu chúng ta chia sẻ những video này để cho người khác rất nhiều người đang thiếu kiến thức rất nhiều người chưa biết hiểu thế nào là à, một cái hệ thống phương pháp đầu tư hiệu quả một cái hệ thống đầu tư có thể vượt trội so với tất cả những hệ thống đầu tư khác thì các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác được biết chúng biết rằng là có rất nhiều anh chị em đang đợi chờ đợi chờ cái video này và Dũng à, có lẽ không để anh chị em à, đợi lâu nữa và chúng ta bắt đầu trong cái buổi sáng ngày hôm nay Ok Xin chào anh chị em và chúng ta sẽ nói về thị trường à, thị trường ạ à, có rất nhiều anh chị em bảo là thị trường đang rất là rủi ro nhưng cũng có rất nhiều anh chị em đã kiếm được rất nhiều tiền rồi trong đoạn này vậy rủi ro nó đến từ đâu theo anh chị em rủi ro nó đến từ đâu anh chị em có thể comment là tất cả cái rủi ro nó đến từ đâu à, chúng ta sẽ comment ạ trước khi mà chúng ta dành đôi chút thời gian để phân tích thị trường và chúng ta xếp với tức là rủi ro nó đến đâu bởi vì nếu chúng ta không nhận ra cái rủi ro không nhận ra rủi ro mà chúng ta cứ nói rủi ro thì thực sự là rất là nguy hiểm và có rất nhiều người cứ nói là kinh doanh là rủi ro nhưng có những người người ta làm tỷ phú và người ta kiếm được nghìn tỷ có để người ta là tỷ đô la bởi vì người ta đã nhìn thấy cái rủi ro là gì nhưng có những người người ta bảo rủi ro nhưng cuối cùng người ta vẫn ở kiếp nghèo đúng không kiếp nghèo kiếp hèn mà chúng ta không biết là tại sao nó như vậy thì trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng thấy cái điều kiện điều như vậy có những nhiều anh chị em đã kiếm được nhiều tiền nhưng có nhiều anh chị em thì chỉ khi mà thị trường cổ phiếu nó lên đến đỉnh bắt đầu chúng ta tham gia vào và lúc đấy chúng ta cứ bảo là rủi ro trước đó chúng ta cũng nghĩ là rủi ro nhưng thực tế là chúng ta đã gì ạ đã toàn mua ở đỉnh vậy bao nhiêu anh chị em là nghĩ là rủi ro mà chúng ta lại tiếp tục khi mà cổ phiếu những cái đợt mà nó tăng hoặc nó đang sideways chúng ta mua được và chúng ta toàn mua ở đỉnh thì có thể comment cho Dũng một cái số 1 không tại vì ờ, Dũng biết rằng là sẽ điều này nó sẽ không thật là vui vẻ nhưng chúng ta hãy phải nhận ra cái điều đó nếu anh chị em nhận ra điều đó thì có thể comment số 1 đúng không ạ tức là khi mà chúng ta thấy rằng là quá trình sideways quá trình tích lũy thì chúng ta không mua nhưng khi mà cổ phiếu bắt đầu tăng mà chúng ta không thể chịu được nữa chúng ta mới mua vào thì lúc đó cổ phiếu đã lên rất xa rồi chúng ta gọi là mua bám đuổi mua theo thì đấy gọi chúng ta gọi là chúng ta không sợ rủi ro nhưng chúng ta toàn bị mua ở rủi ro mua ở những cái rủi ro cao nhất bởi vì cái hành vi chúng ta hành vi nhận biết cái rủi ro chúng ta thực ra chúng ta không biết là thế nào rủi ro và ngoài kia có quá nhiều người nói chúng ta là nó rủi ro lắm các anh chị em ạ nhưng thực tế nó không phải đâu ạ với một người người ta làm siếc á thì anh chúng ta biết rồi những viên trước đó, người ta sẽ thấy được cái rủi ro với họ nhưng thực ra lại là an toàn bởi vì ở đó thì họ đã có một cái dây bảo hiểm và thứ hai nữa là họ đã tập luyện tập luyện tập luyện tập luyện đến lúc mà cái rủi ro nó trở nên an toàn và chúng ta sẽ không phải đợi anh anh chị em phải đợi lâu nữa chúng chỉ mong muốn rằng là khi chúng ta nhận ra một cái điều gì đó thì anh chị em sẽ biết rằng là giữa rủi ro và gì ạ à, lợi ích thực ra nó chả nó là gần như nó không có khoảng cách nào đó bởi vì chúng ta gì ạ à, do cái nhận thức chúng ta thôi những cái gì ạ à, lo lắng sợ hãi nó là do cái nhận thức của mỗi chúng ta mà mà có mà thôi ạ à. thế bây chúng ta sẽ nói về thị trường ạ thị trường chứng khoán của chúng ta cũng đã có một cái giai đoạn uh, đi lên và chúng ta thấy ở giai đoạn vừa rồi nó đã bước xa một cái chu kỳ gọi là chúng ta gọi là giai đoạn sideways uh, có rất nhiều câu hỏi có rất nhiều cái uh, diễn đàn chia sẻ khác nhau sideways ạ à, tích lũy uh, thực ra cái tích từ tích lũy theo dũng là cái từ mà thực sự là đáng sợ uh, từ tích lũy ạ ai nghĩ từ tích lũy từ từ đáng sợ bởi vì có rất nhiều người vẫn sử dụng cái từ tích lũy đó để uh, nghĩ là cổ phiếu sẽ tốt có nhiều người thì quá trình uh, tích lũy phân phối người ta cũng bảo tích lũy quá trình mà tích lũy nó cũng bảo tích lũy vậy tích lũy là gì ạ bởi vì người ta không có một cái khái niệm thế nào là tích lũy nên trong quá trình tích lũy thì gọi là phân phối trong quá trình phân phối cũng là tích lũy ai đã từng nghe là quá trình tích lũy hay quá trình phân phối người ta bảo tích lũy thì có để comment số 2 ạ tức là một cái quá trình sideways thì người ta bảo là hay là quá trình đạt đỉnh người ta phân phối dần người ta bảo tích lũy và quá trình mà tích lũy thật thì người ta cũng chả biết là tích lũy hay là phân phối mà người ta bảo phân phối và những cái khái niệm như vậy do chúng ta đo lường được và dẫn đến là tất cả những anh chị em chúng ta hiểu gì một cách chung chung chúng ta hiểu một cái gì đó nó mang tính chất là nửa vời và hiểu cái gì đó nó không rõ ràng nên chúng ta gì ạ khi mà chúng ta sai chúng ta đi tìm một ai đó thì chúng ta đổ lỗi đi sai đó tìm một ai đó để mắng để chỉ trích nhưng thực tế cái sai đầu tiên là sai từ tư duy chúng ta anh chị em nhỉ cái sai lớn nhất là sai từ tư duy của chúng ta mà nếu chúng ta đã tiếp tục đi đổ lỗi một ai đó tầm nhận thức của chúng ta lại tiếp tục ở mức độ thấp mà chúng đi đổ lỗi ai đó thì thực sự cuộc sống của chúng ta nó không biết là bao giờ cải thiện được nhưng trong những video mà Dũng chia sẻ Dũng tin rằng là sẽ có rất nhiều anh chị em đã thay đổi được bởi vì những cái lời mà Dũng nói bởi vì những cái điều này Dũng đã bị đã xảy ra rồi Dũng đã bị thất bại thất bại thảm hại trong đầu tư chứng khoán và cái việc thất bại đấy nó là những bài học tuyệt vời để Dũng có ngày hôm nay nên chính vì vậy Dũng chia sẻ những điều này để giúp cho chúng ta nhận ra cái những bài học mà chúng ta trước đây chúng không nhìn ra nên mong rằng là tất cả anh chị em khi mà theo dõi những video của Dũng thì chúng ta đặt ra rất nhiều câu hỏi đó là tại sao câu hỏi lớn nhất trong đầu tư đó là tại sao đừng có hỏi câu hỏi là làm thế nào đừng có hỏi câu hỏi là gì ạ đó là cái gì bởi vì những câu hỏi làm thế nào đó là cái gì nó không thể nào thay đổi cái nhận thức chúng ta nên hãy hỏi câu hỏi tại sao trước tại sao cổ phiếu này chạy tại sao cổ phiếu này là cổ phiếu đưa vào tại sao thị trường chung lúc này là lúc nó tuyệt vời nhất bây giờ làm thế nào để biết cổ phiếu tăng thì thực ra là nếu chúng ta trả lời câu hỏi tại sao thì chúng ta không thể nào trả lời được câu làm thế nào nếu anh chị em hiểu điều này thì chúng có thể comment để bây giờ Dũng sẽ phân tích cho chúng ta những cái cái nhận thức để chúng ta hiểu rõ được đây là cái tư duy quan trọng với nhà đầu tư chúng ta hello hello anh chị em có nghe rõ chưa bây giờ chúng ta sẽ bước vào phân tích về câu hỏi tại sao thị trường chung sideways chúng ta lại có thể kiếm được rất nhiều tiền L thị trường chung sideways chúng ta lại kiếm được rất nhiều tiền đúng không thực tế chúng ta sẽ nhìn quan sát ở đây nếu các bạn nhìn thấy là tại sao thị trường chung sideways chúng ta lại kiếm được rất nhiều tiền nếu anh chị em đã để ý một chút là có những cổ phiếu mà Dũng thấy rằng là khi mà chúng sideways nó là cái sự gì ạ à? nó là một cái quá trình ổn định để Dũng đã mua được rất nhiều cổ phiếu các bạn thấy không ạ đây là những cổ phiếu mà khi mà Dũng mua vẫn Dũng nắm giữ thì có thể cổ phiếu này nó không thể phân phối được bởi vì thị trường vẫn đang sideways vẫn đang tích lũy nên những cái cổ phiếu này để phân phối để giảm mạnh có lẽ là nó rất khó để có thể phân phối để giảm mạnh ngay nên chính vì vậy cái việc mà khi mà tham gia vào những cái thời điểm này thời điểm này thời điểm này và những cái thời điểm như thế này thì đây là nước mà chúng ta lại thu hoạch thành quả và có nhiều người khi mà người ta mua ở đây mua ở đây và họ sẽ bán ở đây ạ sẽ bán đến những vùng này và khi họ bán xong thì cổ phiếu tiếp tục lên và họ mất chi phí cơ hội rất nhiều tại sao chúng ta lại không biết rằng là cổ phiếu này tăng mạnh à tại sao chúng ta lại không biết cổ phiếu này tăng mạnh hello tại sao chúng ta lại nghĩ rằng cái cổ phiếu này nó chỉ lên 5 phần trăm chúng ta bán ra tại sao chúng ta lại bán sớm ạ có phải tại sao chúng ta bán sớm làm thế nào để chúng ta nhận ra tại sao chúng ta bán sớm làm thế nào để chúng ta nhận ra cổ phiếu này có thể tăng hàng trăm phần trăm có thể lên tiếp tục lên và có thể khi nào kết thúc câu hỏi nó và nếu chúng ta trả lời được câu hỏi tại sao như vậy thì Dũng tin chắc rằng là có rất nhiều người không phải bán sớm bán non bán một cách gì ạ à? một cách rất là là là tất tưởi khi mà cổ phiếu nó có những cái biến động một chút và Dũng biết rằng là những cái cổ phiếu như vậy Dũng chia sẻ rất là kỹ nhưng tại sao có những người người ta vẫn giữ được để cho nó chạy rất là mạnh tại sao có những người lại bán ra rất sớm ok đấy là câu hỏi anh chị em có thể thấy rằng có những người bán ra rất sớm và có những người lại vẫn tiếp tục giữ tại sao có những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ như này nó lại tăng rất mạnh và có nhiều người bảo là à, đây là cổ phiếu nó lại gì ạ nó nó rủi ro và chúng ta cũng thấy là tại sao có những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ từ những cái điểm này nó lại tăng rất mạnh tại sao phải mua đúng điểm tại sao lại mua sai điểm và bây giờ chúng ta hỏi là tại sao những cổ phiếu mà Dũng bây giờ chia sẻ đó là những cổ phiếu Tiên Phong Banh Techcombank ạ nó sẽ mạnh hơn tất cả các cổ phiếu ngân hàng khác ạ theo các bạn tại sao lại không nói là Vietcombank tại sao lại nói Techcombank ạ các bạn có thể hiểu rõ đúng không ạ với chúng ta có thể trả lời câu hỏi tại vì khi mà Dũng chia sẻ này Dũng muốn chúng ta dùng cái đầu dùng tư duy không phải dùng cái là có mua Techcombank được không có mua phong banh được không hay là mua Vietcombank tại sao không mua Vietcombank và tại sao mà mua Techcombank tại sao lại giữ Techcombank tại sao lại không giữ Vietcombank Ủa, câu hỏi tất cả những anh chị em cần phải trả lời câu hỏi như vậy một số anh chị em sẽ nhìn thấy là cổ phiếu Techcombank dạ, nó không nổi tiếng bằng cổ phiếu Combank nên chúng ta thấy là mua cổ phiếu Combank bởi vì ai ai cũng nghĩ rằng cổ phiếu Vietcombank nó đang nổi tiếng nhưng nếu chúng ta để ý năm 2019 19 đúng không ạ 19 thì chúng ta thấy là nếu những ai mà mua Techcombank chúng ta bị thua lỗ rất nặng nếu những ai mà mua Vietcombank thì lại tăng rất mạnh bởi vì mỗi chu kỳ thị trường nó sẽ chấp nhận những cái cổ phiếu mỗi chu kỳ thị trường nó sẽ chấp nhận những cái dòng cổ phiếu mỗi chu kỳ thị trường nó sẽ biết những cái cổ phiếu nào dẫn đầu chúng ta phải mua cổ phiếu dẫn đầu chúng ta phải mua dòng dẫn đầu chúng ta phải mua những cổ phiếu tích lũy đủ chúng ta phải mua những cổ phiếu mà nó mạnh nhất trong dòng của nó thay vì chúng ta thích cổ phiếu phần lớn mọi người mua một cổ phiếu thích cổ phiếu và sau đó giữ đến hai ba năm thậm chí rất lâu dài mà không biết rằng bao giờ nó tăng dẫn đến thua lỗ và thất bại ở trong cái chương trình đó là VSA mà Dũng chia sẻ trong buổi tối hôm nay không biết các bạn nào đã háo hức háo hức để chúng ta à, để đón nhận một chương trình VSA tương tự như vậy thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ biết rằng cổ phiếu của chúng ta nó đang ở giai đoạn nào chúng ta biết là nó giai đoạn phôi thai giai đoạn tích lũy hay là giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn bắt đầu bước vào một cái thanh niên trưởng thành bước vào một cái giai đoạn chúng ta gọi là kiếm được rất nhiều tiền nhưng sau khi mà cổ phiếu bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mà chúng ta gọi là kiếm được nhiều tiền nhất giống như con người chúng ta khoảng những ai mà trên 50 tuổi à, trên 45 50 tuổi thì lúc đó chúng ta gọi là cái độ chín và lúc đó nó gọi là chạy nước rút và trong quá trình chạy nước rút đó thì nó dẫn đến giai đoạn đó là giai đoạn suy thoái và chúng ta biết rằng khi mà cái quá trình suy thoái là chúng ta cần phải rút ra chúng phải bán ra và đấy lý là lý do những cái cổ phiếu như này đang chạy nước nó đang tích lũy và nó chuẩn bị bước vào một giai đoạn cuối cùng đó là dạng chạy nước rút nếu chúng ta không mua ở những cái vùng như này đây chúng ta không mua tham gia ở những cái vùng như này hoặc là chúng ta có thể có những cái cơ hội tham gia mở một dịp nữa thì chúng ta sẽ không còn một cơ hội nào nữa để tham gia vào thị trường nên chính vì vậy thì những cái cổ phiếu nó có thể cho chúng ta những cái điểm mua nhất định đây là những cái điểm mua chúng ta có thể mua nhưng khi mà cổ phiếu chúng ta lại tiếp tục đợi những cái điều chỉnh này hoặc là đợi những điều chỉnh để mua thì chúng ta có thể cổ phiếu chúng ta rơi rất mạnh có những cổ phiếu nó sẽ không bao giờ hồi phục có những cổ phiếu nó giảm rất là mạnh nên chính vì vậy cái việc mà mua lại khi mà cổ phiếu bắt đầu bước vào chu kỳ mới đó là lý do tại sao các bạn có thể mua cổ phiếu này khi mà nó xác nhận lại à, các bạn biết rằng là cái việc mà tạo ra dấu ấn rất lớn khối lượng lớn thì đây là một cái dòng tiền rất là khủng khiếp 15 triệu à, cổ phiếu đã tham gia ở đây không thể là các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại tham gia một cái số lượng lớn như này tuy nhiên việc mà hấp thụ lượng lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây lượng hấp thụ một lớn các nhà đầu tư chốt lợi chốt lợi nhuận đây đã giúp cho cái cổ phiếu này à, tạo ra cái lượng lớn cung lớn cầu lớn đã hấp thụ được và cái quá trình test lại để những ai đã từng muốn chưa muốn bán ở đây sẽ bị rũ bỏ hay chúng ta là những người bị bỏ rơi những ai đã đã thấy chốt lợi nhuận đáng nhẽ là chúng ta phải bán ra ba mốt này nhưng trong bán ra thì ta cũng cần cần phải bán ra đây chính là cái gì cách mà các nhà tạo lập các nhà đầu tư lớn họ làm ra với các nhà đầu tư khốn khổ hello ạ à, các bạn có thấy là những nhà đầu tư khốn khổ họ luôn luôn giải thích họ luôn luôn biện hộ họ luôn luôn nói đổ lỗi họ luôn luôn nói cái điều gì đó mà chúng ta cảm giác là thực sự là đáng tội nghiệp nhưng chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải hiểu rõ được sự vận động của nó hãy sự hiểu rõ sự vận động của nó nên ở trong chương trình này Dũng sẽ chia sẻ các bạn đó là những cổ phiếu gì ạ Tiên Vọng Banh, Techcombank ngoài ra còn một vài cổ phiếu khác không tiện ở đây chúng ta còn những cổ phiếu rất là mạnh bây giờ chúng ta xem là trong thị trường có bao nhiêu cổ phiếu đã diện tích lũy khá tốt trong thời gian vừa qua có bao nhiêu cổ phiếu nó đã đi cao hơn cao hơn so với thị trường nhưng những cổ phiếu đó là những cổ phiếu rất mạnh đúng không những cổ phiếu đó rất mạnh nên nếu chúng ta bỏ lỡ những cổ phiếu đó thì liệu chúng ta còn cơ hội không chúng ta còn nhiều cổ phiếu khác nữa nếu các bạn để ý một chút những cái cổ phiếu đây ạ tích lũy nếu chúng ta thấy rằng là cái quá trình tích lũy này chúng ta bỏ lỡ cơ hội đây đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời khi mà quá trình rũ bỏ rất nhiều các nhà đầu tư chúng ta là yếu bóng phiếu sau khi tích lũy như hôm trước Dũng chia sẻ đó là tiếp tục tái tích lũy và sau khi tái tích lũy nếu những ai học VSA ở trong cái chương trình mà Dũng chia sẻ thì các bạn sẽ thấy là đây là những cái cơ hội để chúng ta lại tiếp tục thăng hoa tiếp tục tham gia những cổ phiếu tuyệt vời này nhưng tại sao chúng ta lại không dám mua ở những thời điểm này bởi vì chúng ta chả biết là chúng ta đang đo lường ở đâu do không đo lường được các bạn ạ do chúng ta không đo lường được nên chúng ta sẽ rất nhiều rủi ro hãy đo lường phải đo lường được đầu tư mà không đo lường được thì đó là thất bại ở đỉnh cao thành công mà không có mãn nguyện thì thất bại là đỉnh cao tức là nếu chúng ta thành công mỗi một cái lợi nhuận chúng ta được chúng ta phải thành công chúng ta phải gì ạ biết ơn thay vì chúng ta lại tiếp tục vô ơn chúng ta lại chỉ trích chúng ta lại gì ạ nói cái điều đó không tốt với bản thân chúng ta đáng lẽ chúng ta phải thế nọ đáng lẽ chúng ta kia điều đó chúng ta gọi là vô ơn và dẫn đến tình trạng đó là chúng ta bị mất hết thành quả khi mà cổ phiếu bất ngờ suy thoái và chúng ta cũng biết rằng là đầu tư mà chúng ta cũng gì ạ không nắm rõ được không hiểu rõ được thì chúng ta cũng sẽ thất bại ở đỉnh cao còn nhiều cổ phiếu khác nữa Dũng chỉ chia sẻ cho anh chị em đấy là những cái cổ phiếu mà anh chị em có thể thấy được đây là cổ phiếu gì ạ là thứ hai. các bạn thấy là cái việc mà các bạn có thể tham gia vào những cái điểm nhấn đẹp đây là những điểm nóng và thường thì khi mà các bạn tham gia điểm này thì chả có cơ hội nào để cổ phiếu này có thể bị rũ bạn bị thua lỗ nhưng tại sao không mua đất máy ở đây tại sao không mua bất đáy ở đây tại sao không mua bất đáy ở đây tại sao không mua quá trình vứt đỉnh này tại sao lại không mua bất đáy ở đây tại sao không mua điểm này và câu hỏi tại sao lại mua điểm này và mua điểm này câu hỏi tại sao rất là hay đúng không ạ nếu chúng ta hỏi câu hỏi tại sao tôi tin chắc rằng là cơ hội chúng ta vẫn đang rất mở rộng cho rất nhiều anh chị em đang mở rộng cho rất nhiều anh chị em thị trường đang tích lũy như này một quá trình nếu bình thường á thì chúng ta gọi là đây là mẫu hình gì ạ anh chị em nếu bình thường đây là mẫu hình gì ạ thì anh chị em học thì đây là mẫu hình gì anh em có thể comment đúng không ạ phải chúng ta đang quan sát thị trường chung nó giống kiểu dạng mẫu hình tách tay cầm đúng không ạ ai nghĩ rằng đây nó dạng mẫu hình tay cầm và cái phần tay cầm này nó không bị giảm sâu thì nó phải comment số 1 <coughs> số 1 vai đầu vai thì thường nó nằm ở đáy bạn nhá vai đầu vai ngược nó nằm ở đáy một số anh chị em bảo là chương trình mua sớm đúng không Đây là một cái gì ạ à? đây là một cái gì ạ à? mua sớm tách tay cầm mua sớm hay là bất cứ mô hình gì đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất được không nên khi mà chúng ta phân tích mẫu hình mô hình thì chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất chứ không phải là cứ đưa ra mẫu hình nào Dũng có thể sử dụng mẫu hình vai đầu vai cũng được sử dụng mẫu hình tách tay cầm cũng chẳng sao sử dụng mẫu hình gì ạ à, mua sớm thì cũng chả vấn đề gì cả vấn đề là chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất là cái dòng tiền nó vận động ra sao bản thân mỗi mấy mẫu hình biên độ thu hẹp ạ thì thực tế là khi mà phân tích cái mẫu hình đó từ năm 11 12 thì sau này Dũng đã phân tích từ rất là lâu rồi ạ à. cái mô hình biên độ thu hẹp á anh chị em đã thấy là mô hình biên độ thu hẹp nó nằm ở đâu ạ hello khi mà chúng ta thấy là mẫu hình biên độ thu hẹp nó nằm ở đâu anh chị em có thể chỉ cho Dũng là bình thường một cái mẫu hình biên độ thu hẹp Mac Mini chia sẻ năm 2019 18 20 ạ thì cái việc mà chúng ta nhận ra mẫu hình biên độ thu hẹp thì nó đã nằm ở đâu trong cái việc mà chúng ta đang nghiên cứu rồi ạ anh chị em có nhớ không ạ đó là nếu anh chị em nào đã nghiên cứu sớm về VSA thì cái mẫu hình này đã được lee ở mo đã được Wyckoff đã phân tích rất là lâu rồi bây giờ do là gì ạ à? mini chỉ ra chúng ta rõ hơn thôi ạ à. mini đã chỉ ra cho chúng ta rõ hơn là cái mẫu hình này nó vận động ra sao thì chúng ta bảo là đây là mẫu hình của mac mini anh chị em ai đã có hiểu rõ được cái mẫu hình biên độ thu hẹp không hello anh chị em thấy không ạ thế thì rõ ràng chúng ta nhận ra điều này không ạ anh chị em có nhận ra cái điều cái biên độ LPS ở trong VSA nó chính là cái mẫu hình biên độ thu hẹp mẫu hình biên độ thu hẹp thì chính vì vậy nếu chúng ta không biết giống như là chúng ta không hiểu rõ bản chất thì ai nói nào chúng ta sẽ gì ạ à? thực ra không phải Magnini rõ hơn bản thân VSA là nó đẻ ra tất cả các mẫu hình nên chính vì vậy đúng không Mac Mini là cái người mà cuốn sách đấy nó nổi tiếng hơn và chúng ta được tiếp cận sớm hơn tức là nhiều người tiếp cận sớm hơn của Magni thay vì tiếp cận của VSA thì chúng ta thấy là rõ ràng là Magni rõ hơn đấy chúng ta đấy là tư duy ạ còn nếu ai mà thấy rằng tiếp cận muộn hơn thì chúng ta là à, rõ ràng là của VSA muộn hơn tại vì ở VSA là cái mẫu hình biên thu đội ẹp nó nói rất là rõ nó nói rất là chi tiết và tất cả cái sự giải thích của ông Magni nó chính là giải thích từ VSA mà ra anh chị em đã nắm rõ chưa ạ thế thì ở đây Dũng cũng muốn cho anh chị em đã hiểu rõ rằng là anh chị em muốn tặng một cổ phiếu thì Dũng sẽ phân tích một cái cổ phiếu để anh chị em có thể thấy được tại vì trong mỗi chương trình này nếu mà giải thích để phân tích để làm thứ mọi cái ấy, thì anh chị em sẽ thấy là có lẽ là anh chị em không đủ thời gian để phân tích cũng không để đủ thời gian để phân tích tất cả cổ phiếu nên trước khi mà Dũng muốn nói để anh chị em có thấy rằng là mọi thứ nó đều có những cái bản chất gốc rễ của nó thì đầu tiên chúng ta thấy là quá trình sideways như này anh chị em thấy là tất cả đầu tiên chúng ta thấy là này cái việc mà quá trình rất nhiều cổ phiếu chạy nước rút đấy đây là quá trình chạy nước rút rất là nhiều cổ phiếu dòng ngân hàng dòng uh, chứng khoán dòng thậm chí là dòng bất động sản thì sau quá trình rũ bỏ lần đầu tiên đây chúng ta rũ bỏ lần đầu tiên giảm rất mạnh thì quá trình hồi sinh chúng ta gọi là hồi sinh thì trong quá trình hồi sinh này thì anh chị em biết rằng là sẽ có những cái cổ phiếu dạ, người ta sẽ chốt lời những bị trù lỗ này này người ta sẽ chốt lời ở đây có những cổ phiếu người ta thua lỗ ở đây người ta cũng chốt lời ở đây đúng không à, người ta mua ở đây người ta cũng chốt lời ở đây có những cổ phiếu người ta mua ở đây người ta cũng gì ạ à, hòa vốn người ta bán ra nhưng đây là cái cách tư duy thông thường cách tư duy thông thường đúng không cách tư duy thông thường của các nhà đầu tư thông thường phần lớn những cái chiến lược của Dũng đó là anh chị em thấy rằng phần lớn chúng ta đã đều là ở vùng này chúng ta làm gì ạ vùng này chúng anh chị em vùng đấy chúng ta làm gì ạ phần lớn chiến lược ở đây chúng ta làm gì ạ phần lớn anh chị em thấy rằng những cái vùng mà cổ phiếu ở đây chúng ta bán ra hết rồi chúng ta thấy không ạ phần lớn những cái chiến lược ở đây chúng ta bán hết rồi bán sạch rồi gần như không còn cổ phiếu vậy cái chiến lược ở trong quá trình giảm thì sao những đợt chiến lược mà khi cổ phiếu ở trong quá trình giảm thì sao bạn giảm sao thì lúc mà quá trình giảm thì có phải là chúng ta đã nhìn ra những cái cổ phiếu mạnh nhất trong cái đoạn này không ạ khi quá trình giảm nếu thị trường tốt hoặc là cổ phiếu tốt thì chúng ta nhìn mạnh nhất trong cái vùng này ạ những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu mà giỏi nhất nó không bị rũ bỏ mạnh nhất trong vùng này ạ nếu anh chị em nhìn rõ thì comment cho dũng này ạ thay vì chúng ta đã đang gì ạ đau khổ mệt mỏi lo lắng sợ hãi đúng không sợ hãi thì chúng ta đã gì ạ đã đang ở gì ạ giống như là khổng minh ấy, đứng ở trên quan sát xem là các nhà đầu tư họ tranh nhau họ đạp dẫm đạp với nhau cái sự chết chóc nó đang ở trong cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh anh chị em có nhìn thấy điều đó không ạ nếu anh chị em nhìn thấy điều đó thì có thể comment cho dũng cái điều đó đấy ạ tức là khi mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta bán xong rồi thì bắt đầu thị trường giảm chúng ta đã nhìn thấy chúng ta đã nhìn thấy những cái vị tướng nào khỏe nhất có thể trụ lại thị trường có những cổ phiếu tốt nhất có thể nó sẽ tụ trụ lại trường để cho ra gì ạ có thể bắt nhịp trong chu kỳ tới còn trong khi đó thì mọi người đang gì ạ dẫm đạp với nhau để chạy các báo chí thì đang rũ bỏ thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là sau khi rũ bỏ như này thì bắt đầu quá trình hồi sinh vậy với quá trình hồi sinh này chúng ta xem những cái cổ phiếu nào nó thể mạnh nhất đầu tiên chúng ta nhìn vài một cổ phiếu có phải cổ phiếu DGC không ạ nó có mạnh nhất không ạ thị trường giảm nó có giảm không ạ nó vẫn giữ được xu hướng tăng và đến khi mà thị trường hồi sinh đó là những cổ phiếu mạnh nhất à, cổ phiếu KDC các bạn có thấy điều đó không ạ tương tự như vậy thị trường giảm tại vì chúng ta đang quan sát là những cái cổ phiếu trước đó chúng ta đã rũ đã bán hết ở vùng này nhỉ yeah. Dạ. bán hết rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc này chúng ta bán hết ra và từ công thức này các sẽ bạn sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu tương tự như vậy là dạ. Techcombank đúng không tương tự như vậy nó khỏe hơn thị trường và chúng ta đã nhìn thấy một cái cổ phiếu nào anh chị em có thể dự đoán nó cũng rất là khỏe hơn thị trường có thể dự đoán được không ạ anh chị em từ những cái này chúng ta có thể tìm ra cái công thức dự đoán cổ phiếu đúng không đấy là Dũng hướng dẫn chúng ta cách để nhận ra tìm ra cổ phiếu ạ anh có chị em có thể dự đoán được không comment cái anh chị em dự đoán được không ạ dự đoán thế nào những cổ phiếu nào nó mạnh hơn thị chưa thì trường giảm nó vẫn bước vào của chu kỳ tăng thì tất cả những cổ phiếu đó Dung chưa phân tích về cơ bản nhưng anh chị em đã thấy rằng là có phải những cổ phiếu như FPT đúng không sau khi thị trường giảm nó cũng giảm nhưng nó đã có những cái sức mạnh vượt hơn thị trường đây là những dấu ấn rất tuyệt vời của chúng ta và sau những cái dấu ấn này các bạn sẽ vẫn có thể có những cơ hội tiếp theo bởi vì những cái cổ phiếu là nó chạy đầu tiên thì nó tái tích lũy đầu tiên các bạn hiểu không ạ chạy đầu tiên thì nó tái tích lũy đầu tiên nó nghỉ ngơi đầu tiên thì sau khi nó tái tích lũy xong thì nó sẽ là những cổ phiếu có thể tạo ra mức lợi nhuận rất là cao cho các bạn còn những cổ phiếu mà chạy sau thì nó cần nhiều thời gian hơn để tái tích lũy nên các bạn rất được giống marathon những ông nào mà chạy đầu tiên sau đó thì ông đang nghỉ thì những ông kia có thể đã đang chạy thì rõ ràng tái lũy và những cái cổ phiếu đó bao giờ nó cũng về đích sớm hơn so với cổ phiếu khác đúng không về sớm hơn cổ phiếu khác nên đây là một cái ví dụ ẩn dụ để các bạn thế hiểu rõ rằng là hãy gì à, nhìn những cái cổ phiếu như thế này các bạn sẽ thấy rằng là những cổ phiếu như thế này thị trường nó giảm nó cũng vẫn cứ bị giảm nó vẫn bị rũ nhưng khi mà thị trường bắt đầu hồi sinh hồi sinh nó sẽ chạy mạnh hơn và khi quá trình chạy mạnh hơn thị trường như thế này thì nó gì ạ à? nó đã nó là gì ạ à? nó đã mạnh hơn thị trường chung rồi à? những cái cổ phiếu những cái vận động viên vô địch á, cùng là tranh giải của VN30 VN Index những cái cổ những cái này nó đã về đích sớm hơn nó đã chạy đi trước của những cái chỉ số VN30 chỉ số VN Index VN, VN Index nên chính vì vậy thì sau khi mà VN Index bắt đầu có một xu tăng thì cổ phiếu này nó sẽ có trình bứt tốc tăng rất là mạnh bởi vì nó đã đang quá trình nghỉ ngơi để tích lũy năng lượng trước khi nó có thể chạy những cái qua bứt phá thần tốc anh chị em có hiểu điều đó không ạ chúng ta cũng còn thấy là những cổ phiếu như là F à, Hòa Phát cũng tương tự như vậy Hòa Phát cũng tương tự như vậy Hòa Phát thì nếu chúng ta nhìn này có quá trình đỉnh đây thì nó đã vượt qua đỉnh rồi nếu thì con nhìn thị trường chung thì có lẽ là Hòa Phát cũng mạnh hơn thị trường chung và chính vì vậy cái việc mà cái biên độ bắt đầu nó thu hẹp lại hay chính này chúng ta gọi là vùng gì ạ à? anh chị em có vùng này gọi là vùng gì ạ à? chúng đây nhá tất cả từ yếu vía rũ rũ hết ở đây bán hết ạ sau đó thì cổ thì cổ phiếu hồi phục thị trường hồi phục thì những hồi phục ở đây những cái điểm nhấn này sẽ có những nhà đầu tư ở đây khi mà gặp kháng cự rất nhiều nhà đầu tư để bán ra khi mà cổ phiếu này cũng nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ họ cũng bán ra đây nên quá trình này tái tích lũy và sau khi rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư khốn cổ rồi thì nó sẽ bước vào một trend rất là mạnh nên đấy là những cái lý do tại sao bạn cần phải biết được những cổ phiếu của bạn đang ở giai đoạn nào đang đầu tư ngắn đầu tư dài đúng không có những cổ phiếu các bạn phải đầu tư ngắn 20 phần trăm 30 phần trăm có những cổ phiếu các bạn phải đầu tư dài bởi vì nếu chúng ta không biết đầu tư ngắn đầu tư dài mà chúng ta gọi là đầu tư theo gì ạ à? cứ cảm xúc đầu tư theo gì ạ à? theo ờ, nghĩ rằng là đó gì ạ à, target hôm trước cũng làm một cái bài target rồi anh em đưa là target cổ phiếu này lên được bao nhiêu target cổ phiếu này bao nhiêu là kết thúc thì những cái đấy chúng ta sẽ tự hạn chế và cái tư duy của mình nên hãy trang bị cho mình à, kiến thức hãy trang bị cho mình cái chiến lược vì trong đầu tư chứng khoán đó em biết rằng nó là gì ạ nó là kết hợp của hai phần đó là chiến lược nha chiến lược và gì ạ nó và phần năng lượng năng lượng chính là cảm xúc yeah. Triệt tức nó nó nó hai phần đó là phần bên trong và phần bên ngoài theo anh chị phần bên trong nó quan trọng hơn hay phần bên ngoài nó quan trọng hơn phần bên ngoài tác động đến phần bên trong phần bên trong thì nó ảnh hưởng gần như toàn bộ chi phối chúng ta bên ngoài đó là cảm xúc ạ vậy cảm xúc nó đến từ đâu cảm xúc nó đến từ sự thất bại của chúng ta cảm xúc nó đến từ những cái trải nghiệm không được tích cực của chúng ta nên chính vì vậy nếu chúng ta bị thất bại càng nhiều anh chị em đầu tư mà không có kinh nghiệm càng đầu tư càng nhiều thì thu lỗ càng nhiều nó không có kinh nghiệm đâu ạ anh chị em không có kinh nghiệm đâu ạ bởi vì chúng ta đang đi trên một cái bản đồ mà chúng ta vô vô và không biết là đi để đâu không biết là nào nên càng đi nhiều thì chúng ta lại càng hoảng loạn càng hoảng loạn thì những cái trải nghiệm đó nó đưa vào tiềm thức và những cái tiềm thức đó thực sự nó sẽ rất là là khó để bị gỡ ra nên nhiều anh chị em bảo là nộp tiền vào để tập đầu tư nhưng khi mà càng tập đầu tư thì chết càng sớm đúng không càng sớm bởi vì chúng ta lại tiếp thu những cái trải nghiệm xấu với những cái trải nghiệm xấu thì chúng ta sẽ gì ạ dẫn dẫn đến là cái việc mà sau này bị lo lắng sợ hãi cái này có lúc nói có thể anh chị em sẽ một số anh chị em sẽ không không nắm rõ được nhưng Dũng đây là Dũng muốn chia sẻ với anh chị em là hãy làm đúng ngay từ đầu còn nếu nhiều nhiều anh chị em đầu tư 10 năm nhưng thực ra là kiến thức chỉ như bạn đầu tư khoảng hai ba tháng thôi đầu tư 10 năm thôi nhưng kiến thức chỉ ba bốn tháng thôi tức là thời gian trải nghiệm thời gian biết về kiến thức thì hiểu rõ kiến thức thì khoảng 3 4 tháng nhưng thời gian đầu tư thì là 10 năm đấy nên chính vì vậy thì có nhiều ông nói là tôi đầu tư 10 năm nhưng thực ra là kiến thức thì chỉ giống như là bọn lớp 1 lớp 2 thôi tức là ở cấp độ biết thôi nhưng thực ra cái thời gian đầu tư rất là dài nên để làm sao chúng ta có nhiều trải nghiệm và nhận ra được cái nhận ra được những cái bài học trong cái trải nghiệm đó để rút ra được những cái bài học thì càng nhiều bài học thì chúng ta sẽ rút ra được rút ra được thì chúng ta không mắc phải à, và rút ra được bài học thì chúng ta sẽ tìm ra được những bài học tuyệt vời để chúng ta tiếp tục đi theo à, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chương trình buổi tối ngày à, buổi sáng ngày hôm nay thì uh, trong chương trình này thì Dũng đã chia sẻ rồi cái sideways này chính là cơ hội chứ không phải là gì ạ à? lo lắng quan trọng là bạn chọn được cổ phiếu hay không ạ và tất cả những cổ phiếu mà các bạn chọn thì bạn phải sự xác nhận có là cổ phiếu FPT các bạn thấy rằng là các bạn mua vào nhưng thực tế Dũng không khuyến nghị các bạn mua vào bởi vì các bạn cần phải nắm rõ được cái hệ thống của Dũng là mua vào ở điểm nào thế nào là mua khối lượng bao nhiêu giá bao nhiêu và sau khi các bạn mua thì các bạn phải cắt lót như nào Dũng chỉ đưa ra các bạn đấy là đấy là cách để các bạn có thể nhận ra được còn bây giờ các bạn chưa hiểu rõ bởi vì ném các bạn đi lên một cái ô tô để các bạn phóng từ lên đường cao tốc và các bạn chỉ biết biết lý thuyết thôi thì thực sự là nó sẽ rủi ro hiểu không các bạn sẽ rất là rủi ro nếu mà Dũng cho các bạn một cái ô tô là một cái đời mới phóng rất là mạnh thế cho các bạn lên thì có nhiều các bạn mới lãi ba bốn phần trăm cũng không bán ra mà cuối cùng lỗ lại quay đầu chửi lại à, đã có những trường hợp này cho cổ phiếu lãi rất là lớn rồi năm 2010 Dũng hướng dẫn một cái bạn mua cổ phiếu GTN đấy dệt may thành công á dệt may à mà dệt may Thái Nguyên đó. khi bạn lãi rất là lớn rồi Dũng bảo bạn bán không bán ra thì sau đó thì à, Dũng không nói hai ba lần Dũng không hướng dẫn bạn nữa thì lúc mà bạn ấy lại không giữ vậy bị thua lỗ thì bạn lại nói rằng là sao không bảo bạn bán ra để bạn đang lãi được năm sáu mươi phần trăm rồi bạn lại lỗ ngược lại bởi vì thực chất là cái hành vi của bạn lúc trước thì bạn gì ạ nghĩ rằng là mình không cần nữa nhưng khi bạn lỗ thì bạn lại tiếp tục quay sang để nói khác thì câu chuyện này Dũng biết rằng là trên thị trường có rất nhiều người cũng bị như vậy nên nếu chúng ta đang có ở trạng thái như vậy hãy dừng ngay nhá dừng ngay hãy tập trung vào việc giải quyết giải, giải quyết những cái bài học mà chúng ta đã trải qua hãy nghiên cứu tất cả những cái bị thua lỗ chúng ta thất bại chúng ta trong nhiều năm qua trong nhiều thời gian qua và hãy xem đó là những bài học gì nếu chúng ta nghiên cứu và biết được cái điều đó là những bài học thì Dũng tin chắc rằng sau một thời gian ngắn anh chị em đã thấy là từ nhà đầu tư rất là bình thường trở thành nhà đầu tư phi thường à, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái chia sẻ trong cái buổi sáng ngày hôm nay hãy tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu chỉ tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu loại bỏ những cổ phiếu yêu thích yêu thích rất nguy hiểm yêu thích nó giống như chúng ta yêu những cái món ăn mà chúng ta không biết là đó là độc hại những cái gì ạ à? rất nhiều người thích uống nước ngọt nhưng uống nước ngọt độc hại chúng ta không biết nó độc hại nhưng ta yêu được vẫn cứ yêu đấy ạ nên chính vì vậy nhiều lúc hành vi chúng ta rất là nguy hiểm không không biết là lý do nó độc hại hay không không biết cổ phiếu nó có tốt hay không nhưng chúng ta vẫn cứ tham gia vào nghĩ rằng là tốt nhưng thực ra là cái tốt do là chúng ta cái hành vi nhận thức của chúng ta nó là tốt thôi nhưng thực tế cổ phiếu không lên tại vì đầu tư chúng ta đầu cơ chúng ta ăn chênh lệch giá thì không thể nào gọi là đầu tư lâu dài được ăn chênh lệch giá còn ăn cổ tức các bạn nghĩ rằng Dũng tin chắc là cái việc ăn cổ tức nó chả đáng bao nhiêu một cổ phiếu giá 50 ăn cổ tức 10 phần trăm tương với một giá nếu cổ phiếu giảm 5 điểm thì chúng ta đã mất gì ạ 50 phần trăm cổ tức rồi khủng không ạ 50 phần trăm cổ tức rồi nên những cái điều, đó chúng ta nghe nghe về vô lý nhưng thực tế là những cái đấy là cái mà nếu chúng ta nhận thức một chút tư duy một chút chúng ta biết rằng những cổ phiếu Vinamilk 150 nghìn 200 nghìn ăn cổ tức ăn cổ tức 5 nghìn 10 nghìn cổ phiếu giảm 10 phát hết sạch nên chiếm nhuận cổ tức đó là cái gì đó rất là viển vông nếu các bạn mua cổ phiếu giá 5 giá 10 các ăn cổ tức 20 phần trăm thì lãi suất nó tương ứng 20 phần trăm ngân hàng nếu các bạn mua giá ăn gì ạ bốn phần trăm hay là à, cổ phiếu giá 4 giá 5 mà cổ tức khoảng bao nhiêu một hai phần trăm những đấy thì đều rất tuyệt vời nhưng chúng ta phải biết rằng là cổ phiếu năm sáu mươi phần trăm năm sáu mươi điểm 100 điểm ăn cổ tức một vài like một vài phần trăm thì thực sự rất là uổng phí À, xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia lắng nghe chương trình buổi sáng của Dũng trong buổi sáng thứ ba ngày hôm nay. À, chúc anh chị em sang buổi sáng hôm nay thì giao dịch thành công. Dũng biết rằng thời gian này chúng ta bắt đầu chút chuẩn bị vào giao dịch thành công. Nếu anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh bởi vì những cái chương trình mà Dũng chia sẻ sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn Dũng tin chắc là sẽ thay đổi bởi vì chúng ta đã có tư duy mới trong quá trình đầu tư hãy nhớ đăng ký kênh nhé đăng ký kênh xin cảm ơn rất nhiều